Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng Xe cây sung, xe cây sung Bướm bướm hai bài ba dòng Bướm bướm bay hai ba dòng Bay tùm lum, bay tù lua Trời ơi là trời, cái gì mà ồn ào quá vậy trời Thôi buổi trưa mà không để cho ai ngủ hết đó bạn ơi Ông Rô sao mà ổng ồn ào ghê luôn á trời Tự nhiên không cái gì hát gì kìa con bướm vàng gì cầm hai cây súng <laughs> gì đó năm ngàn kêu mới cho năm ngàn nữa là hai chục ngàn trời, trời, trời, trời, trời, trời, cái gì cái gì mà ồn ào gì rồi anh xuống đây coi trời là trời ồn ào quá rồi gì gì vậy gì vậy ai muốn qua hát karaoke chung với tao gì trời ơi đâu rô nè rô nè rô dạ. nghĩ sao vậy rô tự nhiên buổi trưa người ta đang có thời gian để ta ngủ chưa mà rô hát karaoke um sùm vậy thì làm sao mà có ai ngủ ngủ được hả rô rô sống vậy mà rô sống được hả rô tại tại vì anh vừa mới mua được một cái dàn lo cực kỳ khủng khiếp luôn ở trên shop hego team là anh muốn test thử <laughs> À mấy bạn ơi Hóa ra là ông Siro Ông mới mua một cái dàn máy karaoke xịn Cho nên là ông muốn hát karaoke ấy bạn ơi Nhưng mà không được Làm như vậy là làm phiền hàng xóm rồi Em nói Rô nghe nè Rô hát karaoke á Thì Rô vặn nhỏ mít lại thôi Để Rô hát nghe cho nó đỡ ồn Với lại Rô hát trong cái giờ nào đó Mà người ta đi đi làm á Rô hát Còn này người ta đang thời gian người ta nghỉ ngơi Mà Rô hát tao um rồi cây âm sầm vậy rô làm sao lỡ người ta qua tao mán vốn rồi sao hả không nhà ta tao muốn làm thì tao làm như vậy Trời ơi mấy bạn ơi, bạn thấy anh Rô ảnh có kỳ cục không các bạn? Tự nhiên không kêu nhà là muốn làm gì làm. Ôi trời, nè nha, em nói cho Rô nghe nè nha. Rô cứ hát ồn ào vậy đi rồi một ngày đó văn phòng công an rơi xuống rồi bắt Rô hốt Rô lên phường, Rô đừng có khóc nhẹ Rô nha. Kệ công an. Trên ba cho năm ngàn tiền. quá trời. Trời ơi, chứ mày im cái mồm mày là coi tao khóa bỏ mày liền à. Ồ ồ ồ. Ôi trời Sao dịch với Simmy đến đến đây làm gì em? Ủa, con qua đây chi vậy? Trời ơi, em qua đây là bởi vì là ông Rô, ổng ồn ào quá cho nên là em qua em mán vốn ổng nè, còn hai người qua đây làm gì? Ách đồ, tính ra là anh quan kiềm lo nó cũng vụ đấy á, em biết không? Tính ra nha, là mèo Simmy sáng nay qua nhà anh nói chuyện với anh là đêm qua có con gì hú mà cả đêm không ngủ được Trời ơi trời, à. rồi, Rô thấy chưa? Rô ồn ào quá, người ta không quay video, người ta không ngủ được luôn kìa Rô thấy Rô có lỗi với mọi người chưa? tôi lỗi gì lỗi trời nhà người ta Người ta muốn làm người ta làm Nếu người ta ra ok Kệ người ta giọng ta hay Kêu người ta đừng hát Ôi trời Trời ơi, ơi. Rô nghe ngược quá mọi người ơi Hay là bây giờ đi Bọn mình bỏ bỏ bỏ phiếu bầu đi Bọn mình bầu cho Rô ra ra ngoài đảo Đảo sống luôn Không cho Rô sống trong làng Hero Team nữa Mọi người chịu không Chơi luôn Chơi luôn Lét Chơi Trời trời Tại vì ha mọi người ha Tôi bật con lửa gấp đôi luôn Trời ơi Gấp đôi luôn Trời ơi Trời ơi Trời ơi Ôi, mấy bạn ơi Mình nói thiệt luôn nha anh rô này á mặc dù là ổng rap hay thiệt á ổng rap anh em tốt rap gì mấy cái bài rap cả ổng nghe hay thiệt á nhưng mỗi lần mà ổng hát là nghe gọi là như bò rống vậy các bạn trời ơi trời thôi được rồi thôi bây giờ thế này đi mọi người chúng ta ráng gọi là về nhà lấy cái gì đó nhét nhét trong cái lỗ tai cho đỡ đỡ phải nghe anh em ơi chứ giờ mình mà chọc ổng là ổng hát to hơn nữa đó ai cầu mong một ngày đó rô sẽ bị trừng phạt cởi ổng đi mọi người thôi mình về đi chén cười luôn đi về tao xây tao biết cái nhà tao luôn chét xi măng luôn đúng rồi còn em về ha em em gọi là em bịt cái nhà em lại bịt cửa cửa sổ lại đeo ờ, luôn cả kẹo trong lỗ tai luôn bực bội quá One hour later. Hey, trời trong xanh, gió thanh mát. Hôm nay mình ngồi cùng với người yêu mình. Ê, nhầm nhầm, hôm nay mình ngồi cùng với anh Mr. Dịch. Bọn mình đang ngồi uống cà phê tại quán trà sữa của Simmy nè bạn ơi. Đó. À quên nữa, mấy bạn thấy mình đang mặc cái bộ đồ gì không? Đây mình cho bạn xem nè. Ta da. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là bộ đồ pháp sư của mình anh em ơi. Mình mới vừa thiết kế đó anh em, anh em thấy đẹp không Cái vải này là mình mua ở bên nước ngoài anh em Vải vải từ Pháp anh em Cho nên là cực kỳ xịn luôn nha Đó đây là áo pháp sư hãng Gucci Các bạn hiểu không Đây là áo pháp sư Gu Gucci nè đó Bạn thấy đẹp không Ok Ủa mà khoan Anh Dịch Anh Dịch Gì Anh mặc đồ pháp pháp, pháp, pháp sư mà anh mặc được cái đồ gì nhìn kỳ vậy Pháp sư chi thế hệ mới 2020 mặc đồ thời trang chịu chuẩn bó để cho đỡ lục vòng Ơi anh cái bộ đồ là bộ đồ mà em thiết thiết kế cho anh trong cái gọi là xe xe xe series bộ ba siêu nhân mà sao anh lại mặc vô đây lần sau phải mặc bộ khác nhanh bộ này là không được em không em không chấp chấp chấp nhận bộ này ủa rồi còn sim ơi sim sim ừ. skin của sim đâu sim sim mặc bộ đồ ừ, pháp, pháp, pháp ừ. sư đẹp không đâu cho coi coi đây đây đây từ từ để xíu đây xíu ra liền đâu đâu toàn pháp sư wow mấy bạn ơi bạn coi nè skin pháp sư của sim cực kỳ đẹp luôn nha nhìn rất là dễ thương luôn ủa mà skin này theo phong cách gì hả sim à đây chính là phong cách gọi là trung hoa à đây đây đây tôi sẽ giới thiệu cho đây chính là lồng đèn ma pháp của tôi để dùng để gọi là tiêu diệt mấy con quái vật vào đây sau đó tôi lấy gì đó chính là một cây dù để quật những thằng nào láo hiểu không đấy là hai vũ khí siêu đắc lực của tôi á wow à, thế người ta ui ừ anh dịch thấy chưa người ta gọi là simmy người ta là con gái người ta còn biết thiết kế skin còn anh dịch mặc cái skin gì skin này skin của siêu nhân mà chứ không phải là của pháp sư đâu tào lao tào lao hay mấy bạn ơi tính ra là bọn mình ha ai nhìn mặt skin cũng đẹp hết bạn ơi trừ <laughs> anh dịch ra <laughs> ok đó thì à, mấy bạn thấy skin của mình nãy lại simmy nè trừ anh dịch ra bạn thấy skin của ai đẹp hơn thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha Hmm, bộ đồ của Sim nhìn đẹp lắm luôn nha Còn bộ đồ của cô Trinh Dịch nhìn... Cứu Ủa gì ạ? Ủa gì ạ? à, té vô đúng hoàn cảnh <laughs> Ủa, cái gì đâu Cái gì đâu Đâu bình tĩnh Bình tĩnh lại Anh anh bình tĩnh lại Anh anh từ từ Anh nói cho em nghe Ủa có chuyện gì mà anh anh sợ Anh sợ hãi Anh chạy la gì cứu tôi giới gì ghê quá vậy Tự nhiên nãy nó xuất hiện một con quái vật to quá trời to luôn Bông ơi cứu anh với Cái gì Cái gì Bên nhà Rô xuất hiện một con quái vật to quá trời to À hóa ra là bên nhà Rô có quái vật à À mà khoan nè khoan nè Rồi Rô em nói anh nghe nè Con quái vật đó nó nhìn nó có kinh khủng không anh Nó có bự không bự nó to nó to hơn cái nhà của anh nữa nó bự cái đầu của anh luôn á cái gì nó to hơn cái nhà của anh luôn hả trời ơi mấy bạn ơi một con quái vật to hơn cái nhà của rô <laughs> nghe thật là hấp dẫn quá đi ok vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiêu diệt con quái vật đó nha anh em à mà khoan đã rồi em nói anh nghe nè anh có bộ nào bộ đồ nào nhìn mặt cho đẹp hơn xíu được không chứ tứ trụ bắt ma mà anh mặc cái bộ đồ nhìn bần quá có bộ đồ nhìn đẹp đẹp xíu không anh à anh anh anh, anh có một bộ hôm trước anh ờ, xét thử để quay video cho camu nè đâu đâu bộ nào bộ nào đâu coi coi Kì... à lộn không phải bộ này trời người ta lộn cái hụt chiếu ba Ai, trời ơi em tưởng con trai biết biết thành con gái chứ Ủa? rồi xong cái này cô hồ hơn cả bộ trước luôn ô <laughs> không anh không anh không anh cái bộ này ấy, mặc dù là nhìn cái khuôn mặt có vẻ là nó hơi ngáo xíu nhưng mà cái bộ skin cái bộ quần áo thì nhìn rất là đẹp trai đó ok cũng được nhìn cũng được á à, nhìn cũng ra cũng cũng ra gì hết á ok rồi anh em tứ trụ bắt ma tập hợp tập hợp một hàng ngang tập hợp ok rồi anh em đã sẵn sàng đi bắt ma cùng tôi chưa Go! Dạ. Ok, chúng ta cùng nhau tiến đến nhà Rô và tiêu diệt con ma to hơn cái nhà của Rô nào. Ok, tiến lên. Lên. Tiến lên, giết nó nào. Ờ, ờ, ờ. À, à, à, à, à, Phạm ơi, không ăn của mình này anh rồi anh đang bề bận quay clip cho bạn coi rồi đi về. À về nhà anh em ơi, về nhà Rô, Rô, Rô tự tự tự xử nha, Rô tự xử đi. <laughs> Trời ơi, Rô. Mình kia mình hát cho lắm vô rồi nó lòi ra rồi mình kêu ai trời. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn coi kìa Ui mọi người ơi mọi người coi kìa Hình như con này là con quái vật đầu loa trong truyền thuyết anh em ơi Ui ủa mà khoan vậy tới vậy tới em nói anh nghe nè Tại sao con quái vật này nó lại xuất hiện trong nhà anh anh, anh Rô vậy kỳ vậy Trời ơi tính ra là em làm mấy cái video về quái vật đầu loa rồi mà em chưa kinh nghiệm hả Con sao? quái vật đầu loa này à Nó sẽ chỉ xuất hiện khi mà nó bị hấp dẫn bởi những âm thanh lớn Âm thanh lớn À Em hiểu rồi Ha à, mấy bạn ơi mình hiểu rồi nha Hóa ra bây giờ mình cũng đã hiểu được lý do vì sao con quái vật này xuất hiện tại nhà anh Rô rồi Là bởi vì á là ông hát karaoke nhiều quá cho nên là con quái vật này nó nghe được âm thanh karaoke Nó bị hấp dẫn sau đó nó tới đây nó kiếm ông Rô luôn Đó anh Rô thấy chưa anh Rô Rô thấy chưa Bố không hát karaoke nữa đâu Cái này là tại anh chứ tại ai test cái gì mà test ông hát karaoke um sùm hết con quái vật đầu lá xuất hiện là cũng đáng đời ông ơ nhưng mà khoan bây giờ bây giờ mình không thể nào mà đứng nhìn anh em mình bị bị quái vật tấn công vậy được mình nghĩ rằng là chúng ta phải tấn công con quái vật thôi anh anh anh đây chúng ta nghĩ rằng mình chúng ta phải giết nó thôi anh ơi thì không giết nó thì nó cứ đứng ở trong làng này rồi ai dám đi lại đấy trời thì phải okay. đánh thôi rồi rồi tấn công đi đâu giết nó đi đâu ui ui cố lên đâu cố lên đâu quýnh nó đi đâu đúng rồi ủa rồi sao, sao đô chạy đâu quýnh nó đi đâu quýnh nó đi thể hiện trình độ đàn ông đi anh quýnh nó đi anh trời rồi rồi yeah. quá bắt đầu là giết được rồi yeah anh anh dịch anh bị điên hả anh à, con quái vật đầu la nó giết ông ông rô mà làm gì anh vui vậy thôi chạy chạy chạy anh em ơi chạy chạy chạy ờ uh, mấy bạn ơi con quái vật đầu la này không phải tầm thường anh em ơi nó chỉ cần giơ cánh tay của nó ra thôi là nó nó quơ một cái thôi là chết người luôn anh em ơi tại cái tay của nó dài lắm trời vậy đây anh có ý kiến gì để giết nó không có chứ bây giờ muốn giết được cái con quái vật đầu la nè là mình phải tập trung sức lực một là giết là giết hết luôn hai là về đắp chăn đi ngủ tào lao đi ngủ gì mà đi ừ. ngủ nhưng mà bây giờ nè em để ý nha con quái vật này không phải muốn giết nó là, là giết được đâu anh ơi em nghĩ rằng chúng ta phải tìm ra được điểm yếu của nó uhm, để mình suy nghĩ coi điểm yếu của nó là gì ta con quái vật đầu loa thì điểm yếu của nó là gì mấy bạn nhỉ ờ, quái vật này nó xuất hiện ra từ đâu uhm, à mình hiểu rồi anh rô hát karaoke quá nhiều trên con quái vật đầu loa xuất hiện có nghĩa là cái vật chủ của con quái vật đầu loa này chính là dàn karaoke của anh rô có nghĩa là chỉ thấy này dịch chúng ta sẽ phải à. tiêu diệt bây giờ bọn mình sẽ phải đi bây giờ con quái vật nào nó xuất hiện là từ nhà hàng karaoke đúng rồi chúng mình phải vào nhà đâu tìm nhà hàng karaoke đúng rồi và đập nát cái pc nó tào lao gì đập nát pc đập nát nhà hàng karaoke ờ ha Trời ơi mình tưởng ông, ông dịch ông hiểu rồi ai vậy đó ông vẫn nước như ngày nào bạn ơi Ok mọi người đứng đây đợi em nha Em sẽ đi qua em đập nét dàn karaoke của ông Ok bạn ơi mình đã hiểu rồi Con quái vật này xuất hiện từ dàn karaoke Có nghĩa là chúng ta sẽ phải tiêu diệt dàn karaoke Thì nó nó nó sẽ không còn bất tử nữa bạn ơi Quá đơn giản ok Đi mình qua đây mình lấy một khẩu pháo nè Lấy khẩu pháo nha Đó ok Đây chính là khẩu pháo trong nhà mình đó bạn ơi Mấy bạn biết mình lấy khẩu pháo để làm gì không Mình sẽ mở cửa sổ ra Sau đó leo qua cửa sổ Đây mình sẽ ngắm khẩu pháo thẳng qua nhà của anh rô để bắn bể cái dàn bia dàn dàn karaoke của ổng ok một hai ba bắn bum ok dàn karaoke đâu à mình thấy rồi nè mình thấy rồi nè chuẩn bị nha một hai ba bắn bum rồi ok mấy bạn ơi dàn karaoke của ông rô đã bị bể rồi có nghĩa là con quái vật sẽ không còn bất tử nữa <laughs> ok anh em em đã tiêu diệt xong rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tiến lên tiêu diệt con quái vật đầu la thế nào đi rồi anh em mày phá hủy sao vậy ok mình đã phá hủy xong cái dàn loa rồi bây giờ thì anh em cùng nhau giết nó đi nào tiến lên mày hả quái giật đầu loa quái giật đầu loa trời này thì đầu loa đầu loa nè giết nó anh em anh em tập trung giết nó trời sao mà anh dịch cưỡi ngựa vậy xuống ngựa đi anh ui. mày chết nè ui nó chết nè anh ơi và nó rơi ra cái gì nè u một tờ giấy màu tím À đây là tờ giấy phong ấn con quái vật đầu loa bạn ơi <laughs> Ok bạn ơi vậy là bọn mình đã giết được quái vật đầu loa nè À mà khoan Rồi em nói anh nghe nè Từ à. nay anh từ nay anh còn dám karaoke đâu ờ, nhưng mà mày sửa nhà cho tao Sửa nhà gì mà sửa nhà Em em phải dùng đại bác em bắn bể bể cái dàn karaoke của anh thì mình mới giết được nó Chứ không thôi là nó giết em với anh luôn rồi đó Thôi trời Thôi được rồi bây giờ thế này đi Coi như là bọn mình đã tiêu diệt được con quái vật đầu loa này rồi Coi như là từ nay anh Rô sẽ không còn dàn karaoke để anh Rô hát nữa Có nghĩa là chúng ta sẽ được yên bình Ai về nhà nấy đắp chăn mà ngủ thôi Không cần quan tâm nữa Ok về nhà anh em ơi về nhà <laughs> Ok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 anh anh em quên nói cái rồi không cái gì? karaoke quá lớn khi có hàng xóm kế bên nhà đúng <laughs> rồi à quên nữa còn cái này nữa mấy bạn ơi mấy bạn nhớ nè là không nên được hát karaoke quá ồn ào nếu muốn hát thì hát nhỏ thôi còn không á thì chờ cái thời gian nào người ta đi làm á thì hát chứ đừng có hát ồn ào nha bạn chứ bạn mà hát ồn ào ha là sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm và cái đó chính là một cái tật xấu và khi các bạn ồn ào quá thì quái vật xuất hiện bắt mấy bạn thì các bạn nhớ là tự chịu nha phong không chịu trách nhiệm đâu ok bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha bye bye yêu anh em phải nồi tạm biệt I love you